lấy thước đo chiều ngang và chiều dài của ngôi nhà lấy thước đo diện tích của các phòng nếu có thể vẽ lên tờ giấy A4 theo hai hình ví dụ này đây là nhà phố đây là nhà căn hộ ví dụ nhà căn hộ ngang 8.5 dài 10m nhà phố ngang 3m5 dài 6.8m vẽ được diện tích ngôi nhà ta nên chia nhà thành 9 đô lấy chiều ngang chia 3 và chiều dài chia 3 ra chính ô trong hai hình minh họa này ô ở giữa được gọi là ô trung cung với nhà phố ta đứng bên ngoài nhà giữa chiều ngang của ngôi nhà để tìm ra tọa độ mặt hướng ra đường ví dụ ngôi nhà này 232 độ Tây Nam với nhà căn hộ ta đứng bên ngoài cửa chính bên đây là nhà của hàng xóm bên đây là cửa chính ví dụ căn hộ này cửa 90 độ hình la bàn sau khi tải về cắt ra các vị nên khoét một lỗ ở giữa lỗ ở giữa này trùng với lại tâm của ngôi nhà tâm ngôi nhà ta lấy ta lấy thước kẻ chéo hai góc xác định được điểm giữa của ngôi nhà đặt hình la bàn lên bản vẽ nhà xoay tọa độ khớp với hướng nhà trong trường hợp này 232 độ sẽ nghe đây ta đánh dấu 8 điểm phân cung bởi 8 hướng tương tự căn hộ ta chấm ngay giữa của tâm ngôi nhà xoay tọa độ đúng với hướng nhà tọa độ ta đã lấy đánh dấu 8 điểm bởi 8 hướng ta đã phân cung được ngôi nhà ô ở giữa được gọi là chung cung trong ví dụ này đây là nhà phố trong ví dụ này đây là nhà căn hộ